Các con thân mến, chúng ta đã vừa xem video và tìm hiểu được và chúng ta đã hiểu được khi chúng ta hỏi về thời gian, thời điểm chúng ta sẽ sử dụng cụm từ để hỏi khi nào hoặc là những cụm từ tương tự để hỏi về thời gian, thời điểm. Và khi trả lời những câu hỏi có cụm từ khi nào thì chúng ta cũng sẽ dùng những cụm từ chỉ thời gian và thời điểm để trả lời đúng không nào? Vậy còn chần chờ gì nữa? Chúng ta hãy cùng nhau vào bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ để hỏi về thời gian, thời điểm khác. Ví dụ, có thể thay bằng cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy hoặc mấy giờ, vân vân. Các con hãy tùy từng câu, tùy từng ý nghĩa của các câu đó và chúng ta hãy tìm cụm từ nào có thể thay cụm từ khi nào để hỏi về thời gian, thời điểm nhé. Sau đây là các câu của cô. A. À, khi nào bạn nghỉ hè? Theo các con trong câu này, các con sẽ thay cụm từ để hỏi khi nào bằng cụm từ gì thì sẽ phù hợp với câu này. Cô sẽ đưa ra một số ví dụ xem có đúng với suy nghĩ của các con không nhé. Bao giờ bạn nghỉ hè? À, cô thay cụm từ bao giờ. Tháng mấy bạn nghỉ hè? Lúc nào bạn nghỉ hè? Cũng được đúng không nào? Nhưng theo các con thì cụm từ để hỏi nào là phù hợp nhất nhỉ? À, cô sẽ chọn cụm từ tháng mấy sẽ phù hợp nhất trong tình huống này bởi vì nghỉ hè chúng mình bao giờ cũng bắt đầu từ tháng 6 đúng không nào?